Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Duy Khải anh em ơi. Ở lần này là bắt 31 anh em à. Khải mong anh em ủng hộ Khải được cố gắng Khải sẽ đánh tiếp cho anh em xem nha. Và trưa nay thì Khải đánh khoảng 15 con anh em ơi và tối nay Khải sẽ đánh tiếp tục 60 con. Anh em hôm trước thì à, vừa đánh 10 con Khải được cái nỏ này anh em. Đó. Tại nỏ này à, người ta đang trả giá hơn 10 triệu mà Khải không bán nè. Khải đang à, cảm giác là đỡ Khải chơi một thời gian là bán cũng được nè. Server này mình không có ngại nè mà. Rồi, nói chung có người đứng sau lưng hỗ trợ nên là mình không cần phải bán nữa nè. Đó, nó này ở ờ, bắt 30 rồi nè anh em mà họ, họ chưa có xem video ờ, bắt 30 thì khả tranh cái 10 con à đã được cái nó này nè và chiều nay khả sẽ tiếp tục ờ, quất 15 con và tối khả sẽ quất 60 con và mong cái bắt 71 này 31 này anh em ủng hộ mạnh nha anh em ủng hộ mạnh nha nè ok là khải uh, thả bot đợt này luôn thả bot đợt này luôn cho nó ra cho khách bờ tờ hết vô là lái mình bánh đi bờ tờ hết vô là lái mình bánh này tính sâu nè cái người ta mới bán đâu ta ồ sao nó từ từ từ nha con nghe mây từ từ nghe mây đứng búp dữ quá nghe mây đứng lại tí đúng rồi rồi ồ quay mặt à, vô vô bức tường đúng không ta hay là quay mặt ra ra bờ sông ta đúng đi ra vô cái ba này chạy thẳng vô hả nào đứng im đi đúng rồi đúng rồi rồi sẽ đốt thủy yên nữa này này sẽ thả bot này sẽ bua này là mi rồi ok thả vài bot cho nè một hai ba có được một đánh nhanh lắm Nói thiệt anh em có đường môn đánh cực kỳ nhanh luôn nha anh em Ồ anh em mấy mấy hôm cứ thấy Khải không có đánh đường môn á Đánh hồi lâu rồi có đường môn đánh nhanh lắm anh em quá nhanh luôn anh em Anh em thấy chưa Anh em thấy chưa Có đường môn đang đam đó anh em Ồ, đường môn đánh xương lắm Vậy việc nhặt đồ thôi anh em Rồi ok cánh mấy mấy người ạ Tách cao tu đường môn ấy Rồi Mày mắn, mày mắn, mày mắn Mày mắn, full mày mắn nha anh em Tại cái đang xanh mày mắn, xanh mày mắn 12 nha anh em đây như hôm trước cũng 12 thôi anh em ba này ba này ba này ba này đó khải phụ đang đường môn cho nhanh anh em anh em coi này phụ này phụ vô phụ vô cực kỳ nhanh luôn lâm đô một uh, ờ, con nào lầm rồi con nào lầm rồi con nào lầm rồi ta à đậu xanh à con uh, nem con mi rồi tắt nghe mì đi mấy lầm đồ này rồi ok à, tiếp tục rồi quốc hành thổ này nè em ơi phun máy mắn anh em phun máy mắn nè. em mà vừa rồi nghe mấy lượm cái đai lưng với bao tay cũng chả cái gì nè mà khá là phèn à, lên đây cho anh em xem đậm độ không ờ, không dám đam anh em, bót đằng chết không dám đam nữa dây chuyền một dây chuyền nữ này một dây chuyền nam này trời ơi lầm tiền lầm tiền lầm tiền từ từ từ từ từ bình tĩnh nhạc nhạc nhạc vũ khí à? này ngập bội này bội dây á ngập bội này dây này ok trời chị đa quá từ từ giao dịch cho con thí nó thả boss luôn nè mày thí thả boss luôn này duyệt và thí yên anh em cho đỡ nó chặt rương quá đồ bên này nó bói đồ nè đó, cái bát 31 này anh em ủng hộ mạnh này à, tối nay ra khơi tiếp xúc chục con nữa nè chưa bó nha anh em hiện tại mà thầy chưa bó nha khả đang uh, à, dọn rương đồ ạ à. tại vì ạch này đi sẽ đứng bên ngoài và nhặt rác và gì bán nè bắn sốt hoặc là cái nào sinh lượng lực cao vứt cho anh em thôi chủ yếu sinh lượng lực cao do còn ba cái đồ thường thường bắn sốt hết nè rồi rồi vô vô thả bot ra thả bot ra ok chưa ta ok chưa ta rồi ok rồi thả ở đủ sang từ từ tiền thiếu tiền giúp cho tiền nào tí nữa em ờ, tiếp tục ba con ờ, ba con bot ờ, ba con bot giống như nữ thần mùng 8 tháng 3 nè giống như nữ thần luôn đúng rồi có đánh ba con nữ thần nữa nha khả đánh ba con nữ thần nữa nha nè giống như nữ thần thôi nhưng mà cái tên đó là gì tem cần chiến xưa mừng năm năm gì đó nè rồi Vô bùa Vô bùa á Nói chung đường môn phụ đánh nhanh lắm Nhanh lắm luôn em Rất nhanh luôn nè Đường môn phụ đánh nhanh lắm Cái đỡ đường môn phụ nè Cực kỳ nhanh luôn Anh em thấy lên đam chưa hai máy ba k thấy chưa Anh em thấy đánh boss chưa Quá nhanh Ok boss này em ơi Đợi cho đánh đi Gì đây Đục không kháng hết cả anh em ơi Trời hai gia truyền thổ có gì luôn ba dân thố mà kháng cả kìa rồi về cũng có gì được ngọc bồi dân cũng độc nó giờ cũng độc ok sốt cả này mà không có gì luôn anh em không có gì luôn nè ok cả gì cả số rồi nè Bắt đầu tàu lao rồi Thơ lực số cây vũ khí kiếm cấp 10 anh em chắc anh em cần nha bồi bồi được ngọc bồi không banh thời gian động 20 mươi giá trị tháng 19 sợ tổng tổng sida thôi anh em ơi còn ba đồ giá tẩu thôi số số để mua ờ, ít uh, ờ, thân hành phù à rồi tiếp tục ra nhật đồ nè đó rút ra nhật đồ thôi này có đường môn phụ đánh nhanh lắm cực kỳ nhanh luôn nè sáu chục con hoặc là 15 20 con này phải đánh rất rẹt luôn nè ừ nhạc đô chắc là chất con này độ nhiệt độ nhiệt độ nhiệt độ nhiệt độ ok full độ nè phụ thêm phát là ơi phụ thêm phát là ơi đó nè đường môn dùng cái 30 k liền thấy chưa em thấy khắc sự khắc bọn chưa đường môn phụ gái đánh 30 k liền không dám đánh là luôn nè ui đủ con này nhiều đồ ấy nhạc nhạc nhạc nhạc từ cho ngày mươi nhạc tí tí đến sâu nè cho ngày mươi nhạc tí đến sâu nha nè ui cha nhận những chuyện các kiểu luôn nhạc kìa cho ngày mươi nhạc hết rồi á rồi ok Bói cái rương này rồi tiếp tục giao dịch ngày 10 tiếp nha anh Rồi con này thì cứ tiếp tục thả boss thôi Con này đang đứng không thì cứ tiếp tục thả boss thôi con Ngày 10 mới nhặt một đống đồ rồi anh em ơi Yeah dạ. Dì Thành đánh những ngôi này thì Dì Thành mới bói được nè Áo số May mắn hai trời ơi Đôi giày à, 22 107 cũng được Áo số Đai lưng à, sinh lực số đầu hai cái ngọc bội bắn hai luôn kìa một cái uh, ờ, chìm một cái ngọc bội oh, được được được hợp lý được, xe mang hợp lý luôn nè rồi hai cái may mắn rồi nè ừ hai cái may mắn hai hết cho xe thiếu lâm mang hợp lý <laughs> rồi từ từ nè khai cấp ba cái đồ vào tí nữa khai bó cho anh em xem tiếp nha đôi giày này ngọc bội này cái kiếm ờ, ai lấy kiếm ờ, sát thương không anh em đồ cấp 10 luôn nghe mười nghe mười kiếm cầm đánh đường này anh em sát thương tám mấy trăm sinh lực nữa này rồi mấy cái giá trị khai ờ, mở mất mẹ tiền thua đồ cho mình cái tính nè rồi lên nhiệt đô hai món mấy mấy anh em ơi nói anh em chứ đồ xin đồ nhiều lắm anh em ơi thằng này cho xin đồ là hết người này xin người khác xin khải cho trong bang thôi anh em ơi khải cho đồ trong bang thôi anh em chứ không có cho tầm bậy nữa em ơi xin lượng lực khải cho trong bang thôi em ơi không biết anh em là ai hồi trước khải cũng cho nhiều lắm nhưng mà cho rồi là người này xin người khác xin nữa nè nên là nó mất hay nè đông quá là không không không không thể xin được cần đồ gì như ẹt lúc nãy ờ, ngủ ca cần đồ gì khải có khải bước ra luôn nè đó tiếp tục vô bua trời ơi nhẫn trang bị các kiểu này nè lụm đồ lụm đồ lụm đồ một gia chiên gia chiên đâu qua lụm gia chiên anh em ơi đó rồi ok giao dịch của nghe mi này con nghe mi xem nó được đồ gì này nghe mi coi nó được đồ gì này nghe mi lúc này một full một, một rương đồ luôn nha nè đây giờ mới bắt đầu bói đồ nghe mi với lại một rương đồ mới nhận nữa này rồi ok nghe mi bỏ ra gì đây Nhận kháng băng thì giống độc Dây chuyền kháng băng giống độc Trời ơi dây chuyền thì giống độc không kháng cả luôn Hai dây chuyền thổ Đại lưng 120 Ngọc bội kháng băng sốp luôn Bao tay thân pháp sốp luôn Ngọc bội kháng băng 15 sốp luôn Tất cả shop Bên 50 không được món nào ngon luôn nè Rồi tiếp tục ạc chính này Trời đánh khá là nhanh luôn nè em thấy Vô mùa đánh nhanh vậy đấy tiếp tục nhặt nhặt nhặt phát này nữa bó nha nam nhanh lắm anh em ơi 15 con cả đánh được rẹn nam chưa đầy 5 phút luôn nè nhanh gọn luôn nè thả tiếp này vô vô dây chuyền ngọc bội nhặt nhật anh em ơi trưa nay khải sang 15 con thôi nha anh em à gì này về nó được gì không giờ bói anh em ơi về bói anh em ơi sinh lực lực này đó cái này cho xe anh em khăn lôi 4 trời ơi shop luôn 4 dòng 5 dòng có gì sinh lực lực nữa khăn lôi 5 shop sinh lực lực không có gì luôn khăn lôi 20 trời ơi gia truyền sinh lực 139 một dòng à, 1 đỡ lại cho ba anh em đủ thiệt nhiều trong bàn không có cho truyền luôn anh em thảm nhìn thảm gơ gốm luôn anh em họ ra đoán cái vũ khí anh em ơi mới thấy cái vũ khí không thể bó được nè thấy cái vũ khí này mời rồi ok chết chết bố chết bố chết bố chết bố chết ôi sợ cho người mới nhặt đồ cho người mới nhặt đồ đã anh em ơi cho người mới nhặt đồ tới tính tiếp đây lầm độ lầm độ người mới ơi lầm độ người mới ơi dây chuyền các kiểu hai ba cây vũ khí luôn nè rồi ra nhặt đồ bên kia đã Trời đồ rất quá trời luôn Lâm tô, lâm đô Ở ngôi này là không có bói kiểu kia được nè Nên là phải nhặt từng món, từng món, từng món nè Rồi về bán shop nồi này nọ nó mất rất chi là mất thời gian luôn Đồ rất kìa Như đây Bà cái nón, đồ giày Thảm rồi Áo Nón Rồi ok Bó ra cái rương này tính nha anh em Họ hết hết boss rồi nha anh em ơi 15 con xong sạch sẽ rồi nè Gì đây Gì đây Một cái bóng một cái đôi giày nè Đôi giày đó Đôi giày này cho xe được này thấy chưa Tóc 30 cắn độc bằng sắt các kiểu rồi nè Đó cho xe cho bang này được này Tóc 30 này Giá trị của bánh hai lúc này rồi Ngọc bội bánh hai lúc này rồi Nhận thắng lông 20 lúc này nó Nón kim Cùi quá Nón kim cùi quá áo không, không bằng số Số Kháng lon 20 Cái này cho xe mang được rồi nè Cái này cho xe mang được anh em ơi Đầu tay Số Ngọc bội thăng băng Thăng băng số Đa lương chậm 20 Cái này cho xe anh em trong bang mang được nè Dây chiền Trong động sinh lực lượng có gì luôn Nhận thăng băng chung là không được gì luôn em cái bóng ôi trời cái bóng cái bóng cùi em ơi đủ sân, vòng sát thương có 19 à vòng sát thương 19 thôi em đủ đúng một cây hậu kim mà một một cái sát thương 19 thôi rồi tiếp tục là anh em khải sẽ bói tiếp tục ngày mười lấy đồ ngày mười cho anh em xem ngày mười đang gì này rồi đợi ngày mười giao dịch đồ thôi nha đợi ngày mười giao dịch đồ thì có gì hot không nha anh em giao dịch ba cái đồ phèn lại cho nó này rồi còn cái mi cuối cùng là à, xanh tiếp tục băng boss kia Áo Trời áo không băng shop này Nón shop này Vũ khí Khí này càng lại shop nữa Cái khí thổ nè Shop Dây chuyền shop luôn Ngọc bội này cũng shop luôn Ôi toàn rác thôi nè em ơi Ngọc bội này càng shop nữa Không có gì luôn Rồi dây chuyền này shop luôn nha anh em thân pháp 8 dây chuyền này à, cho xe được này 15 30 thì giống động này đó dây chuyền này cho xe anh em bang bang này. thì vì trong bang mình nhiều đồ anh em không có đồ luôn em không có đồ luôn em dây chuyền này shop ngọc bội này à, ngọc bội này có thể cho xe mang này sinh lượng lực này đó không băng chống độc ngọc bội này cũng rác anh em toàn rác thôi anh em ơi tất cả những trang bị này thì à, con cái mỹ vừa đưa qua toàn rác thôi chỉ được một hai món uh, đồ xe xài thôi ok giữ lại gia truyền này còn lại shop hết anh em ơi rồi đã shop luôn đi trở ngày mười shop đi cũng cần đường qua luôn nè một cái vũ khí nữa cái vũ khí như quần luôn nè anh này cái vũ khí này cái vũ khí uh, ờ, không banh 15 không có gì gia truyền mọc uh, ờ, nghe mơi khải sai rồi một điếu ơi hiện tại ngày mười khải không có gia truyền này một điếu đó gia truyền mọc này 13 khá là cùi Em vứt cái chuyền này cho xe nha anh em Chuyện nào Đây 20 này Cho xe này Dao 13 kia vứt cho con nghe mới trưởng Rồi chung là bên nghe mới cũng không có đồ gì luôn em ơi Thằng cùi Số Số được một ít uh, ờ, dây chuyền nhẫn đồ sinh lực động lực á cho xe anh em mang thôi không lại đa số cùi không à rồi trong này cũng bán shop luôn em ơi cùi không à shop này cái bóng này không biết à, xe nào mang không chắc anh em trong bang có xe sẽ sai được cái bóng này dây chuyền này à, cũng có thể sai dây chuyền này shop ở ờ, đợi đợi làm giả tẩu này ngọc bội này à, giả tẩu luôn những này à, sinh lực lực cùi dữ ta thắng bang ok anh em sinh lực khá là cùi khá là cùi gia tẩu nói chung là đồ gia tẩu nhiều nè à, được à, vài món thôi đây à, Một cây à, bóng cho xe này Đây một cái bóng cho xe này Rồi Một dây chuyền của bánh hai này Cho xe mang đi chan luôn Một ngạt bòi bánh hai dùng một cho xe đi chan luôn Đó Một đôi giày à, cho xe ban Đánh lưng cũng vậy chung là toàn shop rồi em ơi một nhẫn là kháng lôi 20 mươi rồi còn ngày 10 mình có cái nhẫn là kháng lôi đẹp chưa có một cái này vứt đừng vứt cho con nghe mây kia đi mình đến hai con nghe mây lần anh em hai nghe mây kia nó sẽ sai hai cái nhóm một cái gia chiên này rồi ok chung thì uh, lần này thì sang 15 con cảm giác không có gì cả anh em ơi nói chung là sắp mặt chung là sắp mặt anh em được hai món này thì ờ, không bước uh, ờ, được bao nhiêu nhưng mà cho xe mang rồi bán thì không được không bán không được rồi. còn 60 cái tối nay anh em hiện tại khả chỉ được mua 15 cái thôi anh em ơi khả chỉ được mua 15 cái thôi anh em ơi nhưng là còn một cái cuối đậu xanh là khả thêm một cái cuối nữa nè còn một cái cuối mình thấy đang giữ này rồi, tiếp tục Làm uh, à, 25 dạng này tiếp tục này Còn cái cuối này mày Cái cuối, cái cuối Một cái cuối cùng Ghẹ ơi, lên trên kia còn thằng nào đứng không em Vô, vô, vô ạc đi, vô ạc đi Thả tiếp à, ba con à, ba con kia đánh cho hết luôn này Rồi, con cuối cùng Nãy đem là 15 con mà đánh mới 14 rồi nè Còn một con nữa rồi dứt thổ thổ kiếm cái truyền thổ nào thổ nhưng mà đường môn nó phụ đánh nhanh lắm anh em ơi cực kỳ nhanh luôn nè vài chục ca là bình thường nè lên đam vật rạc luôn đây nếu anh em mà có xem cái bát 30 ờ, trước thì đây nọ siêu phẩm rồi nè cũng tại vị trí này cũng tại vị trí này và khả đã ra cái nọ siêu phẩm rồi nè đó đó đừng nói siêu phẩm rồi nè rồi ngừng. nhận kháng băng 23 đỡ em đi anh khả tôi đỡ dùm cuối ok tôi đỡ dùm cuối uh, lái ông em anh gì anh đợi cho anh em chăm su lái xài em những này thì lái cân băng là em phá gì vậy thiên bang là xài được này thiên bang là xài được ấy thiên bang là đi lần đấu xài được ấy ủa sao nó đứng đam rồi em? áo rồi đứng đam rồi lánh em dùm xu lái xài nè em ơi hai ba hai mươi em ơi này thiên bang xài được nè còn thâu anh đỡ thiếu lâm xe anh mang thôi hôm nay thiếu lâm chưa có đồ rồi chết con cuối cùng còn ba cái đồ sinh lực lực cho xe thôi anh em Tối nay còn 60 cái nữa nha anh em Tối nay còn 60 cái nữa nha mọi người Tối nay Khải sẽ em tiếp tục 60 cái Trưa nay Khải sẽ đi mua 15 cái thôi anh em Khải sẽ đi mua 15 cái thôi anh em ơi <clears throat> Và ba con boss uh, ờ, Tempter Vertiser Cái gì công thành chiến công thành chiến Hello bên Vũ nha Đây sẽ đồ Khải mới rồi anh em ơi Sẽ bộ đường môn mới rồi anh em ơi Nón kim Vũ khí kim 20, 31 và 94 Giao diện kháng cản 13 à, Áo 40 15 Thổ mà ra Trời ơi Chán đời bà Nam Thổ mà ra cái hai cây vũ khí à Nhỏ chưa Trời ơi Má thổ mà ra hai cây vũ khí trời Chết tôi rồi Thằng băng 23 ừ, Hợp lý hợp lý Dòng đọc 40 à, Cái này à, Cái này mà thấy là ngon rồi nè Đọc 40 thằng băng 16 Lấy nha hai cái vũ khí khá là ok còn à, thiếu lâm ok là khai vứt đồ tí nữa khai cho xe này mà má hai cây vũ khí cái này mà chúng hồi thủy là có tiền rồi nè, cái này mà chúng hồi thủy là bèo lắm phải mười mấy kim rồi nè. sao ờ, ao ra vô lại khó dữ ta rồi anh em chờ đợi một chút Khải sẽ đúc ờ, đồ một cái rồi chúng ta đi tiếp tục ờ, bem ba con bot kia nha nè ba boss bot tiểu nè rồi vô tiếp tục làm vàng lần bài bot uh, temptator rồi nè Lụm. thôi xong đậu xanh má của ngày 19 luôn ok đánh được em ơi đánh tốt đánh tốt để dứt hàng này lên trời có được môn đánh này nhanh lắm nhanh kinh hồn luôn nha Thánh lên đam ông ghẻ chưa có bùa ấy ừ. <laughs> chưa có bùa đồ xanh nhìn kia gơ vải đấy rồi vô bùa này vô bùa này vô bùa này vô bùa này rồi đánh đây, rẹt luôn rồi năm bảy k kìa vô tơ nè ghẹ vô motor vô tơ thiên là cắn mày thiếu cắn mày bắn này cắn mày vui với con này may mắn hay không nó cũng như vậy anh em ơi thành đâm độc quên thành đó nó đứng đứng sẵn sàng thằng đừng thằng à, boss nó quýnh ai ôi sao con boss nó cứ quýnh ngày mi mình mà ta à, do nãy ngày mi quýnh tay sao á nãy ngày mi quýnh tay sao á ừ đá này gần chết ngừng này rồi ngừng đam rồi vô ba tươi vô ba tơ rồi mày bắn này rồi full bắn rồi đừng muốn ngừng đam rồi trời ơi có gì không đứng im đó đứng im đó cứ từ từ xem hết đã giờ mà ra là chết đấy chết nhanh giờ mà trời lần đam kinh chưa nè rồi nhạc em ơi trời ơi trời ơi trời ơi đồ đây rồi đứng ờ, nhặt đi rồi giao dịch trong năm đọc quốc tiếp tuần mới nè thiết là hắn nhặt hết nhặt tất cả cho xong nhạc cái vậy đủ nhanh nhạc của đó ban nhạc tâm kinh phi phong đủ không có gì à. cả. giao dịch năm đọc uh, thả tiếp nữa nè chương trình em đọc thả tiếp này mà đánh rất là nhanh trời con đường môn đánh nhanh vậy đái luôn à không phải rồi giao dịch nó nè mời ba con boss nha tiếp tục ba con boss nha nè nãy hai con này không có cuốn mà long tịch tại tư kinh nữa nhạc đó đấy nhạc bắn suy kiếp này nọ rồi trang sức luôn kìa hai ba mười bốn gì nam gì nam mặt rừng đồi cong cùng anh xứng danh rồi chị kiếm nhận tới rồi rồi test đồ không có gì quanh vứt ra kia vô vị trí đi cho em xin cay xì kiếp à ok đợi, đợi cho đợi cho đợi lấy cho cay xì kiếp cho đợi tí làm vương ơi đợi tới làm vương ơi không chưa vô ơi chưa chưa vô góc chưa luôn đi từ từ á đi từ từ ấy là nó chính xác đứng sai góc kìa đúng rồi đi từ từ ấy kích trung thúy yên anh nó bụp nó dăng nhiều cái tưng dăng nhiều cái tưng là xong chưa được chưa được đâu đâu chết chết cả đám rồi ấy rồi ok im đi được quá đang định đây đang định sẵn luôn rồi đang định sẵn luôn rồi thả cái đà mà đợi chút nha đợi thả cái đà ạ rồi boss giờ có đường môn ấy rồi xong đậu xanh mát người mới chết nữa mười làm gì cứ chết hoài bà ta Ủa sẽ chết chết nhanh nữa giờ thả ra là cái con nào đúng cái gần đó là nó muốn chết trước mà à ờ, nó muốn chết trước à, cho đừng môn phủ đánh cái đây môn đánh vô phải khỏi phải bàn anh em cực kỳ nhanh luôn nè vô bộ vô bộ vô bộ vô bộ vô bộ ủa nó đánh uh, à, à, cá băng rồng nữa kìa thấy không vãi thiệt ôi đồ con sao ít nữa kìa ôi đồ con đâu nha ui mà nó quân window nha ui dạ ui dạ đâu đâu rồi thấy em ngừng đam này thấy em phù về thành đây thấy em phù về thành đợi thấy anh kết thúc sao thấy em phù về thành đây phù thành đây kìa phù thành phù thành ừ phù thành đây này đánh nhầm phù thành đây hai con hai con là nhiệt độ một con võ là một tật à thắng là một tật ghẹ ơi sao là đấy ừ đó là một tật có

một cú là một tịch mà cái đủ mày <laughs> có có lấy rồi à, à. nó có một lần một tịch một cái <laughs> ok có một lần một lần tịch nhặt rồi anh em nhặt rồi anh em có cũng một lần một tận mà Ôi, ngon lành cần đạt rồi tiếp tục nhặt tiếp siêu phẩm là một nhặt tất cả lớn gì đây tại tiền cân rồi hả đâu ở đâu một bộ à tại tiền cân nữa trời ơi một bộ đấy mà trời ơi thôm thôm thôm thôm thôm quá thôm quá thôm quá còn gì nữa không còn gì nữa không xì kiếp này nọ nhiều lắm anh em ơi hình xui hình xui nhân phẩm nhân phẩm xì kiếp xì kiếp xì kiếp cái gì ạ sốt này xì kiếp lôi sát đủ sinh lực lực cao luôn ngon nha có sinh lực cao này hai cái sinh lực cao luôn ôi hàng về <laughs> hàng về hàng về ai hàng về hàng về à, quá đã luôn em đồ cái này mà hối gì nọ nữa thì ai ai bành anh em hàng về luôn nha anh em <laughs> hàng về tao nói rồi à, set 12 nói là khác xếp xếp 7 xếp 8 chưa? sao mà dúng được hàng về anh em hàng về <clears throat> rồi còn con cuối cùng rồi vô gấp ngay thẳng con cuối cùng nữa anh em ơi hàng về còn con nó đánh khá là nhanh nha anh em hôm nay có đường môn phụ đánh rất là nhanh luôn thiên nào lên lại phụ đánh nhanh lẹ này ok <coughs> hàng về một cây hút nỗ lực năm nữa nha anh em trời ơi cái này gì đường môn nữa ai chịu nói Hón gì là nó nữa ai chịu nói anh em <coughs> từ từ ạ đậu xanh xanh vì sai góc người ta ừ, đứng loạn quá đợi tí đợi tí tí đứng con hờ mọc không đứng con hờ mọc thì đứng ghép mà còn đứng không phải con hờ mọc đứng xa ra xí đánh được bình thường ừ. hờ mọc là nó cháy cái chiêu chín nít là mình chết thôi còn mấy con hờ kia nó vẫn còn vô rừng hết à. rồi ok thả tiếp tục con tiếp theo này em ơi <clears throat> Còn con cuối cùng Chạy Hồng mọc Ok, cứu sáng ngày mười tiếp tục anh em ơi làm con cuối cùng anh em ơi, một bò và lắm tật tới cân rồi. Hàng về, hàng về. Trời, tính ra con này nó yếu hơn mấy con trước nha kìa ờ không phải không phải không phải không phải đam như nhau không phải yếu nó như nhau cũng cũng có mười mấy hai chục k à buồn mới lên được 37 k còn đường môn phụ vô nữa mới mới, mới lên sáu bảy k hàng về anh em ơi coi <clears throat> sự kiếp anh em thấy không đủ hút hút nội lực hút lực năm nữa trời ơi chiến nó nữa à, đánh đường môn đi chan nữa ai chịu nói anh em <clears throat> ok anh anh có nhận cây cây script rồi em ơi tí nên cho cho rồi giờ cho đường môn phụ đam rồi nè cho đường môn phụ đam rồi nè vô đường môn đánh thì phải cực kỳ nhanh luôn nè lên đam đúng rồi tầm này không bên tiếp thôi nè em ơi phi tiêu phi đao cũng được cầm đi chan được hết nó càng tốt Đợi tí là hóng hóng lần này kiếm cấp 10 anh em ơi đợi, đợi, đợi, lần kiếm cấp 10 đó Ồ như bị lắc đam hay sao ta Đánh không trúng nó luôn trời Giao dịch bộ lắm một tịch ba này anh em Xì kiếp nữa này anh em Hàng hot này anh em ba ba thiết thôi án một bồ bảo long tịnh này <clears throat> một hút nội lực năm này hello nguyễn tiếng lô này mới vô nha hàng về nha nam nhân phẩm nhân phẩm đâu phải muốn là được năm phải muốn là được anh em nhân phẩm cả <coughs> Ồ con này coi như mình búp nó không trúng sao người ta Đánh cho nó lên đam ta À lên rồi này bốn mấy cao này Này không có nhẫn anh em ơi Này không có nhẫn ngọc bội Không có Nhưng fit rồi không thấy nhẫn ngọc bội hôm nay cái bốn là là no mộ anh em anh em không có đâu mà này anh em không có đâu nè ý trời luôn anh em đó hón nọ là ý gì luôn anh em cắn luôn nha anh em cắn luôn bao lục tận luôn nha tay thì kinh chứ cắn đó vài cuốn nữa mắt tại thì kinh vào lắm một tật luôn em ạc này chuẩn bị mắt vào lắm một tật uh, mắt vào lắm uh, mặt tật lâu rồi còn uh, thiếu tại thì kinh thôi Tại kênh Khải cố gắng đấu giá thêm hai ba cuốn nữa mất rồi nè <coughs> Thì đường môn này mất toàn tập rồi Vừa mua đó nè chủ ơi, xanh bằng nhiều thông tin nhiều vậy đấy khắp nơi vô hình nằm đầu dịch kim kỳ tỷ nguyệt đạt ma còn ra đầu huyền rồi ngừng đam đường môn này ngừng đam đường môn này tối anh em ơi tối quốc sáu một chục con boss nữa nha anh em tối nay à, sau hoạt động khải sẽ quốc sáu chục con boss nữa nha anh em kiếm cung vào là một tận nữa rồi kiếm cung vào là một tận nữa rồi đã đang uh, à, bói đồ xem được bánh 12 anh em nè anh em ba này ba này ba này ba này đó cái đào đọc sắc đủ sao không hết đam rồi chất bot đi đây chất mày sao không thấy gì ta không thấy báo rồi luôn nè mà một phẩm của người khác à con thúy nhận được thôi đường môn không nhận được một bao là hai ấn ơi con này sắp mặt rồi anh em toàn không có gì luôn Hôm nay con gói luôn Xì kiếp này Ngọc bội này Xì kiếp này hôm nay được gì đây Này xịt đây Xì kiếp này Ok Tiếp tục Ngọc bội khăn lô 11 dày, Chung không có gì anh em Có gì khai cho anh em xem Tầm ba cái rác anh em ơi rồi tổng rác này rác này Rồi nãy à, ai xin xì kiếp đâu Giờ đây cho nè anh em Thành đồ đông đi thành đồ đông đi Ok Ok anh em ơi Chốt lại nãy đánh uh, Boss thì uh, được ít đồ anh em à Một cái gia truyền may mắn hai Một truyền mắn hai Chắc cái này cũng được tầm vài kim Khoảng uh, chân kim Rồi ngọc bồi may mắn hai Khăn lôi Cái này chẳng được hơn kim tầm bốn kim và long tịch 3 kim à, 3 3 thiết thắng một kim là 4 kim xì kiếp này foil à, này bèo lắm cũng phải 4 à, đến 5 kim chung là à, hết ba lần bài boss với lại 10 cái bài boss kia thì bay khoảng tầm hơn 4 năm kim đi cả tiền vạn là 4 kim đi thu lại gần 10 kim nè ngon nè mày lời nè mày lời nè mày ghè đâu gì cho anh em nhung su này thành đồ đông lời nè lời lời Đầu, một cuốn một long tịch tại tại tiền kinh lời thành đồ đông lời nha anh em đó ra khơi hai chục con boss anh em lời liền anh em rồi tối nay ra khơi tiếp tối nay ra khơi tiếp giờ dạ, anh em ơi sao khoảng 13 rồi Lúc này xàm xàm chứ Ừ Đến giờ đi anh em ơi Rồi Ok thì kiếp bọn em nó đánh cấp 10 là hợp lý lấy quỷ online không ta rồi lấy quỷ này lấy quỷ lấy quỷ ơi lấy quỷ ơi lâu lâu dạ, dạ. à, bán em ba phổ kiếm nè anh ơi ừ, từ từ từ từ đang tổng kiếm không biết đủ ba phổ kiếm không chắc đủ quá chắc đủ quá